Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Và ngày hôm nay thì ờ, như các bạn thấy ở đây đang có 6 mùi hương của nhà mang dông Manzella Replica Và hôm nay thì mình là khách mời Và toàn bộ số nước hoa này thì đều là của Minh Và nếu như các bạn ờ, thấy gương mặt này quen thì Minh đã xuất hiện trong một cái video cùng mình ờ, vui chơi ở Island thì Em có thể giới thiệu lại cho những người có thể lần đầu xem kênh Ok, thì, uh, xin chào tất cả mọi người, mình là Minh, mình là bạn của anh Kiên thì lần trước mình cũng đã xuất hiện ở trong một cái clip là review nước hoa tại uh, shop Aland cùng cả anh Kiên rồi đó, thì hôm nay thì anh em có lên ý tưởng là làm mình có rủ anh Kiên là qua đây thì để gửi những cái mùi hương nước hoa khá là nổi tiếng ở Việt Nam của thương hiệu Maison Martin Margiela Replica Ok, và hôm nay thì ờ, thực ra ở đây thì cũng có những mùi mình đã ngửi rồi nhưng mà đa số là mình đều chưa ngửi thì và hôm nay mình sẽ nêu cái cảm nhận cá nhân của mình và người review chính trong ngày hôm nay sẽ là Minh và nếu như các bạn à, thấy video hay đừng quên việc like, share như ấn chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất còn nếu như à, chưa đang tìm người muốn hoa có thể xem đường link ở phía dưới ở mô tả nhá okay. anh em chúng ta bắt đầu nhá Ok, let's go okay. anh là khách mời mà đúng không okay, Ê, chú chủ trì đi rồi ok thế thì uh, đây là 6 mùi hương thì mình sẽ kể qua một chút thì hai mùi trước đây là mùi uh, da club này đây là mùi uh, Selling Day này ừ. đây là At the Barbers đây là Flower Market đây là Beach Walk và đây là Under the Lemon Trees oh, ờ, Chai này có review rồi Rồi, ok rồi, bây Thế thì cái mùi đầu tiên thì đây là mùi mà anh kia đã từng review rồi Đây là một trong những mùi hương best seller của cái nhà này Đấy là Jazz cup Thì có lẽ là mình sẽ chắc là bỏ qua một này thôi nhỉ tại vì à. mình cũng review quá nhiều rồi sau đây anh gắn link ở phía trên nhá có, có rất nhiều video rồi bestseller là... rồi ừ. cho nên là quá nổi tiếng Tóm lại là thuốc lá ngọt đúng, đúng không mình cũng hết từ để để để, để khen rồi. rồi nên là xin phép là các bạn để cho này sang bên <laughs> rồi ok đấy thế thì uh, cái mùi đầu tiên mà mình muốn cho anh kiên để thử đấy là cái mùi uh, sailing day thì như các bạn đã thấy thì uh, cái màu chui của nó là màu xanh nước biển này ok đó anh có thể thấy là nó khá là giống cái màu nước biển nha trang cũng kiểu xanh xanh đúng không và cái tên của nó là sailing day nghĩa là ngày ra khơi thì đấy là một trong những cái điểm nhấn của cái ờ, nhà làm nước hoa này là họ bắt đầu kiểu mô tả tái tạo lại những cái khoảnh khắc mà những cái uh, perfumer người ta đi lại người ta nhớ đến và người ta làm mùi hương okay. để ghi lại khoảnh khắc đấy xin luôn xin luôn đây, xin nhá đó rồi anh từ đi để xem là phù hợp nhào đó ừ cái này anh ngửi phát biết kiểu hợp nữ nghiêng nữ nhiều nghiêng nữ ok ừ nó khá là mát mẻ rất là tươi cảm giác hơi, mình... kiểu hơi hơi hoa hoa một chút đúng rồi có hoa ừ kiểu cái con này chắc là xịt mùa hè cho các bạn nữ rất là ok mà anh nghĩ con này cũng kiểu khá là đa dụng ấy nhưng mà anh đang thắc mắc là thì thường thì những chai nước hoa mùa hè thì không biết là nó bám tỏa có tốt không okay. liệu cái nhà Amazon này có khắc phục được cái điều đấy okay. hay không thế thì uh, nước hoa mùa hè của Maison Margiela thì phần lớn là độ bám tỏa là trên trung bình thậm chí ừ. cả những cái mùi hương là nó thiên về tông citrus là cam chanh quýt bưởi thì nó cũng có một cái độ bám rất là tốt bởi à. vì ví dụ như là cái chai này, nó là mùi hương mát nhưng mà nó lại rất ít citrus mà thay vào đấy nó là cái tông mùi aquatic một chút hoa một chút gỗ thì nó để để nó để nó gọi là toàn những cái nốt hương nặng thì nó sẽ chỉ kéo được cái tổ hợp mùi xuống nó bám vào da nên nó sẽ không bị aquatic nhá chứ nó không bị kiểu quá là tanh đâu ở đây người nó cảm giác mình thấy hoa nhiều bây giờ bây giờ lại khác rồi bây, giờ chị à, một chút uh, long trên hương đấy ừ. lên một chút long trên hương nó hơi nó hơi ngậy ngậy hơi ngậy ngậy hơi tanh tanh một tí đây là cảm nhận ban đầu của mình á à, những cái mùi hương này rất tốt nhất là chúng ta nên ngửi lâu một chút vì nước hoa thì để, để mà khám phá được hết cái góc cạnh cái, cái vẻ đẹp của nó thì các bạn nên kiên nhẫn và cho nó một chút thời gian con này thì mình nghĩ là nghiêng nữ nhiều hơn nhá ừ. thực ra thì mình thấy thì uh, cái mùi này mình có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn đấy là các bạn nên thử trước khi mua bởi vì ví dụ như da của mình mình là một da của mình rất là kỹ với cả những cái mùi hương aquatic bởi vì những cái nốt này lên da của em nó rất là tanh ừ. nó tanh cảm giác như kiểu là mùi tả bị tanh một cách ít 10 lên ấy thế là ngửi nó rất là khó chịu <laughs> trong cái thời tiết mùa hè này ờ. mặc dù là mùi nó làm cho mùa hè thật nhưng mà cũng nên là thử thực ra cái cái cái vấn đề aquatic cả nam hay nữ thì chúng ta đều nên thử tại vì cái vấn đề tanh là một cái vấn đề rất là phổ biến ấy. phổ biến mà bạn nên cân nhắc thật kỹ Đúng rồi. trước khi mua những cái nốt hương mà có những chai hoa có nốt hương aquatic đó là vị trí của Selling vâng, Day Thế thì bây giờ chúng ta đi mùi tiếp à, theo Ok, okay. em cứ xin đi, anh kẹp ở đây để cho tí nữa người lại Thì mùi tiếp theo mà mình muốn uh, cho anh Kiên thử đấy chính là mùi uh, ờ, Beachwax Lại là một mùi hương nữa liên quan đến chủ đề là biển Nhưng biển. mà để xem mùi hương này nó có điều gì đặc biệt và nó khác thường so với cả Selling Day không nhá Trông quả dui thôi là thấy nó <laughs> chắc là khác khá nhiều ấy Đúng rồi Thế anh cũng đã nghe vài cái lời miêu tả về cái mùi hương này, này. Thì mình thì mình chưa ngửi mùi này đây cảm giác kiểu tiệc bãi biển hơn là đi biển đúng rồi một cái màu sắc nó khá là festival party cảm giác là hoa có hoa hoàng lan không chính xác có, có y lan có y lan đúng không có y lan ừ, ờ, mũi anh phát ngửi hoàng lan phát anh nhận ra luôn chính xác có có y lan nha yeah. và một mùi hương cực kỳ cực kỳ đặc biệt nữa anh có nhận ra không một loại quả một loại quả chứa nước bên trong rất nhiều nước hơi hơi ngậy ngậy dừa chính xác mùi dừa Ừ, nhắc đến biển mà thì vâng. kiểu gì chả có dừa nhưng mà cái hoàng lan là cái mùi mà mình nhận nhưng với với cá nhân mình mình mới ngửi cái top nốt thôi nhưng mà có một cái vấn đề là hoàng lan ở đây còn không bị quá là già Đúng rồi. anh bị ấn tượng là hoàng lan thì thường bị kết hợp với những bị cái nốt hương bị già đặc Đúng biệt rồi. là ở những cái chai của chanel đấy Đúng rồi, chính xác. thì đây là một cái mùi mà top nốt người khá là ok thì ờ, chai này chắc là làm cho tiệc bãi biển hơn là ấy đúng không có thể hiểu là như vậy được ừ. chai này xịt đi biển thì đúng là hết nước chấm đấy chai này chắc bám tỏa tốt bám tỏa rất tốt luôn bởi vì đặc biệt đã có hoa hoàng lan đã có dừa rồi đã có một số những cái loại hoa nữa nó ăn được tông thì khẳng định là bám tỏa rất tốt và chai này thì cá nhân anh nghĩ rằng là thực sự là nếu mà hè hà nội hơi nóng thì có lẽ là hơi cân nhắc về về việc số lần xịt đấy đúng còn rồi. nếu mà chắc là mùa thu thì chắc là hợp lý hơn đúng không đúng đúng đúng đúng nhìn chung thì nếu mà các bạn có thể xịt hè thì vẫn xịt được mà tuy nhiên lưu ý thì chỉ xịt khoảng một hai shot thôi à, không, đấy. không nên okay. xịt quá nhiều Thôi, ờ, chúng ta cứ để đây vâng, tiếp theo cái biển cảng xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ về với đất liền <laughs> thì ờ, đất liền đầu tiên thì ờ, sẽ là một chai có juice là màu màu hồng màu hồng baby cute nhìn biết là chị em phụ nữ luôn Đúng rồi rồi cái tên là flower market chợ hoa đó chợ hoa này có ngửi của chợ hoa quảng bá không nhỉ <laughs> thử xem là có ngửi ra mùi chợ hoa quảng bá không ban đầu nó khá là nồng cũng hơi nồng đấy hơi nồng đấy hoa ở đây cảm giác hoa trắng nhiều hoa trắng nhiều đúng có nhài có nhài có huệ anh ngửi đây thì cảm giác huệ cái vai hơi hơi hơi kiểu sát sát một chút của hoa trắng đúng rồi nó là tổ hợp combination rất là nhiều hoa trắng với cả nhau ừ. và điểm xếp một tí một tí thôi là có một chút hồng hồng Hiện, nhẹ lắm mở đầu thì khá là hoa và con này chắc là kiểu sẽ dành cho bạn nữ kiểu hơi bánh bèo một tí hơi kiểu tiểu thư một tí đúng rồi, đúng rồi chứ bạn nào mà kiểu năng động rồi là switch style con này uh, này thì không hiểu là tái tạo cái vườn hoa ở đâu cái này chợ thì, hoa ở đâu cái này thì ờ, ở đây cái địa điểm đấy là ở ờ, chợ hoa ở thành phố Paris vào năm 2011 thì ừ. uh, perfumer của mùi hương này em quên tên rồi nhưng mà bà ấy đi một cái hỗ trợ hoa ở thủ đô Paris và bà ấy bị gọi là bị fascinated bị bị kiểu gọi là ám ảnh với cả những cái mùi hương hoa ở trong cái hỗ trợ hoa đấy ở đây tổ hợp mới đầu nếu các bạn ngửi thì chắc là sẽ nhiều hoa trắng nhiều nhất Đúng rồi. Hoa trắng đấy là kiểu vào đúng kiểu vào một cái chợ hoa mà các bạn kiểu đưa mũi vào hít tất cả những cái mùi những cái bông hoa ở đấy luôn ấy chính xác và nó có rất nhiều hoa và rất là khó để các bạn nào mà mới dụng hoa có thể ngửi được ra ngay đây là hoa gì ấy. đúng rồi hoa nó nó nó trộn các bạn cần phải nhau. có một cái thời gian các bạn ngửi các bạn nhận biết được những cái ấy còn ở đây thì mình ngửi là mới đâu mình ngửi là hoa trắng khá là nhiều bây giờ thì mạnh nhất thì vẫn là hoa nhài và hoa hoa huệ ừ. nhài với cả huệ huệ nhài là một huệ. nhóm lớn mà đúng rồi nên là mà nó đều là thuộc nhóm hoa trắng ừ đúng rồi Đó. nên là con này chắc là cũng sẽ bám tỏa rất là tốt chắc phải tầm Định luôn. 6 tầm tầm tám tiếng tám tiếng em phải tầm 7 tiếng ừ tầm 8 tiếng ra mà hợp có khi lên 10 tiếng đấy ok rồi chúng ta cùng nhau đến mùi gì nhỉ thì à, rồi hoa rồi thì bây giờ mình sẽ đến cây ok thì đấy là mùi hương này màu juice là màu vàng vàng xanh xanh nhạt nhạt ờ, giống màu giống màu nước chanh ừ. Ờ. hơi màu nước chanh một tí đúng rồi màu nước chanh Thế con này thì uh... đó thì con này thì cái tên của nó cũng đã nói lên tất cả rồi under the lemon tree dưới những tán chanh thì con này ờ, con này các bạn con này mình đã có một cái review rồi nhưng mà bây giờ à. ok mình đã có một cái review dành cho những chai nước hoa dành cho nam mà con này khá là yêu sách ôi sao con này người người khác khác con con trước của anh ấy nhở thế hả à? ừ, con này ngửi khá đậm đậm hơn con trước của anh rất là nhiều đậm chanh hơn con này đậm chanh hơn con kia của mình là như kiểu nước cam pha loãng ấy còn con này là khá là nhiều chanh rồi thế thì em nghĩ khả năng là do chênh lệch về chắc là do cái batch chắc là ờ, do năm sản do cái batch mà, sản xuất thôi mà mặc dù đây theo như ở đây ghi là Palermo 987 thì tức là đây là Palermo 987 có nghĩa là cái năm là cái nơi mà người ta, cái năm mà người, người ta đi, này, đi, đi đến đi đi du lịch đến Palermo ở của Ý ấy Ừ. ông ấy nghỉ dưỡng ở đấy dưới những cái tán wow. tranh thực sự là mình thay đổi cái quan điểm khi mà mình ngửi cái mùi hương này à, mùi ngửi cái chai này của mình ấy à. mình ngửi cái chai trước nó khá là nhạt nhòa ấy đúng rồi thực ra thì em cũng thấy khá là kiểu question là vì sao nhiều người người ta lại đánh giá hơi thấp con under ờ. the lemon tree trong khi đối với em thì đây là một cái cốc trà chanh nhài lipton rất là ok rồi ở đây mình ngửi chanh cực kỳ rõ luôn đúng ngửi rồi. rất là thích và kiểu có lẽ là minh là một người chơi cái ờ, Arabica này là mình đã được thử qua nhiều chứ thực sự là anh mới thử qua đúng một chai vâng. nên là ngửi đến chai này thì anh lại thay đổi quan điểm kiểu cộng thêm khá nhiều điểm cộng ạ mùi khá là dày sâu hơn nhiều chanh hơn ngửi thích vãi đêm người thử Ồ, à, nó khác con kia của anh cực luôn ấy khác nhiều đó anh nghĩ là con này bám tỏa cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều chính xác bởi vì chanh ở con này thì nó đúng là nó không phải là một cái điểm nhấn đâu khi nó dry down thì nó sẽ ra nhài nó ra trà ừ. nó ra cái nét ngọt của bạch đậu khấu là caramel ấy thế nên là em phải gọi đây là một cái ly gọi là trà chanh nhài con này ờ, đây là mùi unisex mình nghĩ là xài rất là đa dụng vào mùa hè đấy đặc biệt là mùa hè ở Việt Nam đúng không nam nữ có thể phù, thể sử dụng được hết luôn ok mà Rồi. Ờ. độ an toàn thì khỏi ba đó. tí nữa cho mình sẽ mình ờ, mình sẽ list lại tất cả những cái mùi hương mà xài cho nữ cho nam okay. và những cái thời điểm okay, tôi thử nốt cuối cùng đi con ớt Javaber này mình cũng đã rất là nhiều lần muốn thử đây, đây mùi cuối cùng là mùi at the barbers có nghĩa là tại một cái quán Barber shop cắt tóc ở bên nước ngoài ok thế thì uh, nó trái ngược với cả cái hình ảnh của Jack Black là một có thể các bạn gọi quen miệng là phát fuckboy đi à. ví dụ thế là lơi này đó anh anh không nghĩ fuckboy lắm thì trông nó vẫn khá là lịch sự lịch sự đúng không còn ừ. đối với Attenborough nó sẽ là một cái vai nó cực kỳ nó cực kỳ classic đàn ừ. ông chỉ chu luôn đấy dâu ria cạo tóc các thứ đấy rồi thử xem nhá về đấy người đã thấy sạch rồi ừ. sạch không sạch rất sạch sạch nhưng mà không bị trong này chắc chắn là có lavender rồi Chắc chắn rồi đã nhưng nhưng nhưng nhưng mà nó vẫn mở đầu khá là tươi đúng đúng tươi tươi và sáng anh kia có biết Chứ... tươi là vì vì sao anh nghĩ là có cam chanh gì đấy nó không phải là có cam chanh Chứ mà chừng... là, là vì nó có một cái nốt hương là basil là hùng quế ừ. cho nên anh gửi xa xa một tí anh sẽ cảm giác là đây là một mùi hương nó cho anh cảm giác giống cái mùi bọt cạo dâu khi mà anh đi cắt tóc ở trong quán ba bờ mùi rất giống mùi bọt cạo dâu luôn đó lavender trong này nó có một cái điểm nhấn đúng anh em ạ anh em là dâu dài chắc là quen được cái mùi này <laughs> thằng này thằng này là thằng này là quen, quen. dâu dài là cạo suốt ngày bạn nào mà cắt tóc mà hay ra quán ba bờ mà lúc cạo dâu ấy mấy ông ba bờ ông mình đánh bọt xong rồi quét lên mặt ấy mùi mùi này dành cho những anh, những, những anh em mà thích cái kiểu hơi, hơi kiểu cổ điển một chút chính xác cổ điển à, xong rồi phong trần một một, ừ. một tí chứ cũng không nên là kiểu ăn chơi quần âu sơ mi đấy kiểu mấy anh cũng mùa này thì mình nghĩ là cũng hơi hơi kén tuổi chắc là cũng phải tầm em nghĩ 23 đến 25 đổ lên cũng phải tầm 23 đổ lên mùi này xài văn phòng rất là ok an toàn chính xác Lavender thì nó đã xuất hiện trong rất nhiều những cái mùi hương nổi tiếng rồi ừ. Thế nên là cái việc mà các bạn xịt At The Barber đi làm là điều hoàn toàn bình thường luôn Có khi lại là một cái sự ừ, điểm nhấn so với rất là nhiều mùi đang rất là phổ thông trong Chính thời điểm bây giờ Mà mấy cái chai của Mazông này cũng không đắt lắm mà Đúng rồi, giá trong tầm mà 100ml nó chỉ khoảng tầm ờ, tầm 2 triệu 8, 3 triệu gì đấy em Tầm 3 triệu Đúng không? Khá là ok Khá là ok Mà xịt có khi chắc phải 2-3 năm nó mới hết mất Ờ, mà chai rất là đẹp Chai đẹp, thời trang đúng không? Đúng rồi Một cái điểm nhấn là Có một cái điểm nhấn đấy là cái miếng à, vải này Nó là vải mà Nó nó là một miếng vải Mà cái thương hiệu Mezzo Magella này đấy là một cái quyết định đột phá trong cái việc khi mà họ thiết kế cái chai đấy bởi vì không một nhà thiết kế thời trang nào họ dám dám một cái miếng vải lên chai nước hoa và ghi tên và có những cái thông tin mùi lên cả. Anh nghĩ Điểm kiểu rồi. kiểu mà mua hai chai xong rồi kiểu xịt lên ấy à. hai chai cùng cùng cùng là một loại xong rồi xịt lên để thỉnh thoảng ngửi đây thôi phê Ô, à. phê mà rất phê luôn và đây họ còn quấn vào cả lớp dây dây dù ấy và một cái đặc điểm của nhà nước hoa replica Mezzo Margiela đấy là nước hoa của họ không có nắp ừ. đó nó khác biệt so với rất ra, rất nhiều những không có nắp nhá khác nó không có, có nắp thường thì nhiều người đã chế một cái kiểu cái cái, ấy nhựa nhỉ cái lõi nhựa cái lõi, để vào che thôi ừ, nhưng mình nghĩ là không cần thiết lắm đúng rồi bởi vì nếu mà mình bảo quản tốt kiểu nhiệt độ mát mát rồi không bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào thì nó thoải mái không vấn đề gì lắm vậy thì bây giờ anh em mình chốt lại nhá rồi cho nam thì chúng ta có à, Usher Barber này Zaclap Zaclap thì chắc chắn rồi rồi Đấy. Under the Lemon Tree được Under the Lemon Tree thì unisex thôi à, ok con này cũng được này con này em nghĩ là nên là unisex Ừ, con này thì uh, chúng ta đang có hai cái hai mùi cho nam là da và under này à da và Usher Barber này và unisex thì chúng ta có under rồi à, uh, đây là under telemetry này rồi uh, ờ, bitwalk này Selling Day cũng có thể coi là unisex được. Ừ, nhưng anh anh anh thì anh chấm nó nghiêng nữ hơn. Nghiêng, à, nghiêng. anh thấy nó nghiêng nữ hơn à? Ừ, anh okay, chấm nó nghiêng nữ hơn một chút. Ờ, Con này và flower. Đây, đây là những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là các bạn có thể thử đây là 6 mùi mà Minh mang tới và Minh nói rằng là đây là những cái mùi mà bạn rất là dễ dàng tìm kiếm ở thị trường Việt Nam và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái mùi hương hay của nhà này mà nếu như có dịp khác thì ờ, mình sẽ mời Minh hoặc là mình nếu như mình sở hữu thì mình cũng sẽ mời thêm một vài bạn khách mới khác để đến ờ, chia sẻ cảm nhận về những cái mùi hương đấy và nếu vâng. như các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên việc like share nhé ấn nút chuông theo dõi để có thể cập nhật những cái video khác của mình còn bây giờ thì ờ, xin chào và hẹn gặp lại bye, bye.